À, xin chào toàn thể anh em nhé cái video này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em về một cái đồ chơi tài xỉu đấy, à, mới nhất 2020 này nó mang lại cho anh em những hiệu quả như thế nào đấy nhá thì uh, nói chung là ở trên thị trường bây giờ là có rất là nhiều những cái dòng máy mà uh, phân âm tài xỉu hay là nghe hột tài xỉu có những cái đồ có thật và những cái đồ không có thật đấy, thì anh em anh em cảm thấy chỗ nào uy tín thì anh em đến anh em mua Đấy. còn lại anh em nào mà đã có những chỗ mà uy tín rồi anh em muốn mua cái đồ chơi đấy thì anh em cũng nên hỏi qua Đấy. để tránh những cái tình trạng mà anh em có thể là bị uh, mua phải những cái đồ không chơi được hay là những cái đồ kém chất lượng nhé thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ máy phân âm tài xỉu Đấy, máy phân âm thì cái máy phân âm tài xỉu này cái cách của nó báo dung như thế nào Đấy, cái cách của nó báo dung như thế nào và cái cách chơi của nó như thế nào thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhé thì uh, tôi sẽ phân âm uh, hoàn toàn bằng một chợ anh em nhé Đấy, tôi sẽ phân âm một chợ. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái cách chơi cái máy à, phân âm tài xỉu này và cái cách sử dụng nó anh em nhé thì đây chính là cái à, quyển cái quyển sổ đây là cái quyển sổ mà hướng dẫn cho anh em cái cách chơi hay là cái hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của cái máy phân âm này Đấy. đây là cái máy phân âm Đấy. Đấy, như trong hình luôn anh em nhé thì cái nút trên cùng này nó là cái nút tắt mở Đấy, nút nguồn hay còn gọi là nút nguồn anh em bật lên này đó zoom anh em bật lên là dùng đấy, còn cái nút ở trên đấy, cái nút đen này đấy, cái nút đen này chính là cái nút mà khi mà anh em có thể là đứng xa khoảng tầm một mét rưỡi đến 2 mét thì cái máy này nó không bắt được thì anh em có thể là cho hết cái tần sóng của nó lên đấy, thì anh em cũng có thể là anh em bắt được nhá đó thì còn cái ở dưới này đó chính là cái chỉnh đấy, em chỉnh cái gì có nghĩa là nó sẽ chỉnh cho anh em là cái chế độ dung đấy, cái chế độ dung cái chế độ dung đầu tiên này đấy, chế độ dung đầu tiên đó chính là hai ngắn đấy, hai ngắn thì cái tỷ lệ của nó ra một hai ba được 80 phần trăm 90 phần trăm nhé đấy, và cái dung thứ hai đó chính là cái dung hai dài đấy, hai dài thì uh, nó sẽ ra là 456 đấy và cái uh, thứ hai đó là kiểu dung thứ hai cái kiểu uh, kiểu kiểu, dung thứ hai của cái máy phân âm này đó chính là hai dài à hai ngắn hai ngắn là nó một hai ba và một dài nó là bốn năm sáu và một ngắn một dài nó sẽ là ba bốn năm anh em nhé đấy thì còn cái ờ, cái kiểu dung thứ tư này kiểu dung thứ ba này thì ờ, Việt Nam anh em à, không thể chơi được nhé Đó. thì đây là cái máy phân âm Thái Lan Đấy. máy phân âm tài xỉu Thái Lan thì là anh em à, áp dụng vào đấy anh em chơi thì anh em chỉ chơi được à, cái hai kiểu dung đầu tiên thôi đấy. hai kiểu dung đầu tiên thì à, còn cái kiểu dung cuối này là nói chung là ở bên ở bên à, Thái Lan người ta gọi cái à, cái cái chơi hột tài xỉu này của mình đó chính là cái hero anh em nhé hilo Đấy. hilo Đấy. đây đây anh em nhé Đấy. đây là hilo anh hilo này đó khi nào mà một dung à, hai dung dài này thì cái tỷ lệ của nó ra nhất Đấy, tỷ lệ của nó ra nhất tam nhé tỷ lệ ra nhất tam ra nhất tam tỷ lệ ít hơn là ra nhị tam nhé Đấy, thì một dài nó là 456 Đấy, 456 thì tỷ lệ của nó ra con tứ tỷ lệ ra con tứ không thì à, tỷ lệ của nó là ra con 5 hoặc là con 6 Đấy. À, một ngắn một dài này Đấy, một ngắn một dài này cũng rất là hiệu quả cho anh em đi chơi nhá Đấy, một ngắn một dài này anh em có thể là đánh 3 4 5 Đấy, hay là 346 hay là 456 hay là 452 nói chung là anh em có thể anh em đánh sự chủ được uh, rơi vào khoảng tầm uh, 6 70 phần trăm 60 phần trăm nhá Đấy. đây là cái uh, máy báo dung à, máy uh, máy báo tài xỉu máy báo mặt hột tài xỉu để giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái à, máy này cái máy à, phân âm tài xỉu này máy phân âm tài xỉu Thái Lan này nó chơi nó hiệu quả như thế nào nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ bật cái nguồn này lên đấy thì cái máy này khi mà anh em để cái máy này anh em chỉ cần bật nguồn lên thôi là nó sẽ để mặc định cho anh em là cái à, dùng hai ngắn và hai dài anh em nhé nếu mà anh em muốn chuyển đổi qua cái à, cái cái chế độ thứ hai này này cái chế độ này thì là anh em sẽ chỉ cần bấm một lần ở dưới cái nút đỏ này thôi anh em chỉ cần bấm nút đỏ một lần đấy thì tôi sẽ bấm luôn bấm nút đỏ một lần luôn này à bật nguồn lên này. đó dùng này đó, bấm nút ngỏ một lần đấy, thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em nói chung là cái máy này nó khi mà anh em đến sân chơi nào mà ồn thì cũng không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy thì, à, tôi sẽ vừa đánh tôi sẽ vừa ra những cái à, cái cái, cái tiếng động để cho anh em đấy tôi nói như này thì nó cũng không không không dung rồi nhá bây giờ tôi sẽ test cho anh em này đó hai ngắn đúng không anh em hai ngắn thì tôi vừa chỉnh cái chế độ là chế độ thứ hai hai ngắn đó là một hai ba đúng không anh em mở cho anh em này đó có một ba bốn anh em nhé có một ba bốn này Đấy, tiếp tục cho anh em nhé vẫn tiếp tục là hai ngắn này Đấy, hai ngắn tiếp tục vẫn là xỉu nhé anh em đánh xỉu bão hai nhé bão hai cho anh em luôn tiếp tục cho anh em này một ngắn một dài đúng không anh em đấy nó một ngắn một dài một ngắn một dài nó là gì ngắn một dài nó sẽ là ba bốn năm ba bốn năm thì anh em có thể là anh em đánh tài cũng được hoặc anh em đánh xỉu chủ tài nhé không thì anh em đánh chính chủ ba bốn năm luôn Đấy, tài thì là năm năm hai Đấy thì nói chung là cái máy này nó báo cực kỳ chuẩn cho anh em nhé báo chuẩn xác cho anh em luôn đấy thì đây tiếng động anh em tiếng động đó đúng không anh em đấy, nó có thể không dùng khi mà anh em có những cái tiếng động to như vậy đấy, đấy tôi đập tại luôn đấy không sao cả đúng không anh em đây tôi sẽ test cho anh em tiếp hai ba chén nữa đấy hai ngắn đúng không anh em hai ngắn nó là gì hai ngắn thì đó đã sẽ là xỉu tiếp tục mở cho anh em này hai ba ba đúng không anh em máy báo cực kỳ chuẩn luôn anh em nhé đây là cái dòng máy phân âm tài xỉu máy phân âm hột tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em sử dụng anh em đi chơi tài xỉu nhé đó như cái chén này thì là anh em đánh chắc chắn rồi ở trong này nó sẽ có con ngũ lục hoặc là tứ anh em nhé thì cái phần trăm của nó lên tứ sẽ rất là, rất là nhiều đấy, nhiều thì nó cũng không phải là nhiều lắm nhiều hạt thì nó tầm 60 40 thôi đấy, thì nói chung là cái chén này anh em có thể kết được đánh tài nhé đó đúng anh em 356 rất là chuẩn xác cho anh em tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này. rồi về xỉu đúng không anh em mở xỉu cho anh em này đó cái chén này thì ờ, nó bị cái chén phản nói chung là không thể tránh được cái chén phản anh em nhé đấy thì là nó ra à, một ờ, ba bốn bốn ba bốn bốn thì nói chung là anh em phải chịu thôi đấy thì ờ, cái video này tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 này cái bộ đồ chơi tài xỉu biệt đó là cái máy phân âm tài xỉu máy phân âm tài xỉu đấy, phân hột tài xỉu trợ vô cùng chuẩn xác cho anh em nhé đấy và những cái tiếng động đấy, bên trong hay là bên ngoài thì là nó cũng không ảnh hưởng gì mấy so với cái máy phân âm này cả tất nhiên rồi cái máy phân âm thì là nó phải phân được âm đấy, nó khi mà nó nhận được âm là nó sẽ báo cho anh em đấy nhưng mà những cái tiếng động như thế nào đấy, ví dụ như cái tiếng nói như này và cái tiếng động xung quanh đấy, là, đấy thì nó hoàn toàn không rung đúng không anh em đấy, nhưng mà khi mà hột rơi xuống đó nó sẽ rung đúng không anh em đấy, đây là cái uh, máy phân âm tài xỉu mà tôi đã bỏ công rất là nhiều công để tôi đi tìm và tôi uh, đã tìm được cho anh em đấy, cái bộ uh, đồ chơi này để cho anh em giúp cho anh em đi chơi tài xỉu hay là anh em đi đánh tài xỉu bịp anh em có thể là anh em lấy lại được những cái tiền mà anh em đã mất đấy thì ờ, nói chung là trên thị trường có rất là nhiều những cái máy phân lâm thì anh em thì thì anh em ờ, nên tìm hiểu thật kỹ và tìm cho mình những cái cơ sở nào nó uy tín nhất nó uy tín và nó nó mang lại cho anh em những cái đồ chơi hay là những cái máy nó giúp cho anh em đi anh em đi chơi nó có hiệu quả thì à, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ anh em nào xem video thì nhớ đăng ký kênh chia sẻ và ủng hộ những cái à, đồ chơi tài xỉu mới nhất mà bên tôi đăng tải lên chào tạm biệt tất cả anh em